bác trai bác gái ơi thì ờ, cũng sắp tới tết rồi á nếu bác trai bác gái gặp con đừng lì xì nha con nhận đâu giờ con cũng lớn rồi con chỉ nhận con gái bác à đủ mới sắm đồ tết về bạn đúng rồi bạn chị mình cắt sắm đồ tết rồi đơn giản thôi chị ờ mua đồ Tết đang là chuyện phải đáng lo Xin 200 mà mày cho hai chục thì đấy là số mày mắc nhỏ Nhưng mà tôi không sao, tiền ra cho ít thì không việc gì phải nhăn nhó Nếu mà cảm thấy xin tiền quá khó thì hãy để đấy cho tao lo Mày cứ việc lấy cái áo năm trước và luôn cả quần Mang lên trước mặt mẹ mày đốt biểu diễn mẹ xem một lần Trước khi đốt cả bộ đồ cũ mày phải suy nghĩ thật kỹ đã Một và đưa mày tên hay là bà giết mày tại nhà Nếu mà bà có hỏi thì nỉ nhớ là đừng có khai ngộ đốt có đúng một bộ mà nỉ được mẹ đền đến hai bộ đấy đấy là mày thành công mày cứ nghĩ từ xem có khoái không khoái thì làm cho xong tao chỉ mong mày vẫn còn sống ê mô đồ tết mua đồ tết chưa ê mua đồ tết anh em đã mua đồ tết chưa mua đồ tết mua đồ tết chưa mua đồ tết anh em đã mua đồ tết chưa gang gang khi Tết đến. Con trai Tết đến nơi rồi, ôi rồi ôi các anh mình ơi Toàn đến nơi rồi, ôi rồi ôi các em mình ơi Tết đến nơi ai sợ cái cảnh mà tới tết mà mà tới tháng không ấy má đúng không ghê đúng không đi chơi đi cổ khó đúng không giờ tôi chỉ cho cái bí quyết nè cái này là tôi đã thử và thành công nha mua dưa hấu về ăn nhiều vô mua một trái ăn luôn cho tôi ăn nửa trái thì mấy bà ra sớm luôn nha sớm hơn dự định rất nhiều mừng tuổi mọi năm năm mới mừng tuổi chú thằng đã đâu rồi ra đây bác xem nào ra cháu đây ạ ra đây bác mừng tuổi cho này wow wow nhớ phải học giỏi nha cháu Dạ cháu xin ạ Mừng tuổi năm nay Năm mới mừng tuổi chú Thằng Đạt đâu rồi ra đất bác xem nào Dạ Trông năm nay có vẻ lớn đấy nhỉ Không cháu vẫn bé mà Sang năm mới nhớ phải học giỏi đấy nhá Vâng cháu xin ạ Loại dày nhất đấy Tôi của những ngày gần Tết nào nào hẹn hò vui hát ca làm mình cũng vui lấy đi ngay ra chiếu hiên nhà chỉ dám đứng xa xa vì hết mana nhìn nơi đâu cũng là việc mà nhà còn bao nhiêu là việc ừ, ừ, mị cũng muốn chơi tìm cây son lên lên môi mà dòm vào ví hết cả hồn ừ, ừ, mị vẫn muốn chơi hết đến nơi rồi ôi trời ơi các anh mình ơi toàn đến nơi rồi ôi ôi rồi các em mình ơi Tết đến nơi rồi nhìn mà hết cả hơi rồi yeah. Con đến nơi rồi hãy cạnh mình ơi hãy cạnh mình ơi năm điều đại kỵ cần tránh khi lau dọn bàn thờ ngày Tết trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, bàn thờ là nơi thể hiện sự tôn kính, tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và dịp trước Tết Nguyên đán phải lau dọn bàn thờ. Khi lau dọn bàn thờ, dân gian quan niệm cần chú ý một số việc để không phạm vào những điều cấm kỵ, thất lễ với tổ tiên, ông bà. một Dụng cụ Tuyệt đối không dùng dụng cụ bẩn lau bàn thờ nên chuẩn bị chổi quét, khăn lau mới và cả nước sạch. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ cúng. 2. Tránh đổ vỡ. Người Việt vốn kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ vật vì đó là điểm báo điều xui xẻo sắp đến, nên đồ thờ càng kỵ làm đổ vỡ. Nếu vô ý làm rơi vỡ đồ thờ, các cụ sẽ không hài lòng và cổ phạt, nên khi lau dọn bàn thờ cần cẩn thận nhẹ nhàng, tránh tuyệt đối đổ vỡ. 3. Không dùng nước lạnh để rửa. Các nhà tâm linh khuyên khi lau rửa bàn thờ thì nên dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh. Nếu lau bài vị hay bát hương thì phải thay nước ấm mới rồi mới lau, cần lau sạch đến từng chi tiết nhỏ nhất để thể hiện lòng thành kính. 4. Tỉa và đổ chân hương sai cách Khi bát hương đầy, người ta thường tỉa và đổ bớt chân hương, làm đúng nhất thì tuyệt đối không được lấy ra hết phải để lại 3 năm hoặc 7 chân hương, không vứt bừa bãi vì người xưa quan niệm đó là tán tài, mà mang đốt rồi thả xuống sông hồ hoặc hòa nước bón cây. 5. Nguyên tắc lau dọn bàn thờ Theo quan niệm xưa, trước khi lau dọn bàn thờ, gia chủ cần tắm rửa sạch sẽ, xong thắp hương để xin phép rồi mới dọn. Khi lau dọn, cần tránh việc xê dịch các bức tượng bát hương, nếu buộc phải xê dịch thì làm lễ thắp hương, xong việc thì chuyển về đúng vị trí ban đầu. 10 điều kiêng kỵ ngày Tết tuyệt đối nên tránh để cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc. Người Việt quan niệm đầu năm mới nếu gặp được nhiều chuyện tốt lành thì sẽ may mắn cả năm và ngược lại, nên dân gian có nhiều điều kiêng kỵ ngày Tết. Một, Người có tang không đi chúc Tết Theo quan niệm từ xưa, người có tang đi chúc Tết hay sông đất sẽ khiến chủ nhà gặp xui xẻo cả năm. 2. Không đổ rác quét nhà Kiêng quét nhà đổ rác là điều dễ thấy ở nhiều gia đình Việt Nam và Trung Quốc trong những ngày đầu năm mới. Quét nhà đổ rác ngày Tết sẽ đuổi thần tài ra khỏi nhà, từ đó tiền tài không thể đến với gia đình nên người ta chỉ quét gọn vào góc nhà mà không đổ đi. 3. Không cho lửa nước đầu năm Lửa nước tượng trưng cho may mắn, tài lộc Nên cho lửa nước ngày đầu năm là cho đi vận may, gia chủ sẽ gặp xui xẻo 4. Kiêng về nhà ngoại vào mùng 1, mùng 4 và mùng 5 Tết. Các cụ thường dạy rằng chỉ về nhà ngoại chúc Tết vào các ngày mùng 2 hoặc là mùng 3. Bởi trong những ngày Tết thì mùng 1 đầu năm là ngày để con cháu có nghĩa vụ bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ và tổ tiên họ nội. 5. Không ăn cháo vào ngày mùng 1 Tết. Theo quan niệm dân gian thì chỉ người nghèo khổ mới ăn cháo, nên mùng 1 cần chuẩn bị mâm cao cỗ đầy. 6. Kiêng làm rơi vỡ đồ dùng trong nhà Những vật dụng như gương, bát đĩa, bể vỡ sẽ khiến gia đình gặp xui xẻo, là điềm báo sự chia ly, đổ vỡ. 7. Không giặt quần áo vào mồng 1, mồng 2 Theo quan niệm dân gian, hai ngày đầu năm là ngày sinh thủy thần nên kiêng giặt rũ để tránh mạo phạm thần thánh. 8. Không sử dụng kim chỉ Người xưa quan niệm may vá ngày Tết khiến cả năm vất vả, phụ nữ có thai động tới kim chỉ ngày mồng 1 không tốt cho thai nhi. 9. Không đóng cửa nhà Đóng cửa nhà sẽ khiến các vị thần linh không thể vào nhà chơi, thể hiện sự bất kính đối với các vị thần, khiến gia đình khốn khó cả năm. 10. Không nói điều suy xẻo Lời nói đầu năm được cho là ảnh hưởng tới cả năm. Nếu nói lời hay ý đẹp thì sẽ gặp may mắn và ngược lại. Ngày 25 Tết Tết tới nơi rồi, mày vô dọn phòng coi. Thôi con không dọn đâu Nhưng phòng đó của mày mà Mày phải dọn chứ Dạ Còn với cái Ngày 30 Tết hết tới nơi rồi mày không lo dọn nhà đi ủa mẹ ơi sổ đỏ nhà này ai đứng tên vậy mẹ mẹ chứ ai ừ, vậy mẹ phải là người dọn chứ nhà này của mẹ mà to to tây ra đây là bạn em ơi to to tê đi có anh nào muốn chơi đào này là, là chú chồng hay là chú buôn nhỉ chú buôn chú bán ờ, một mình hay là cũng bán với ai không bán là hai bằng hai người hai anh em nhà chú thanh hóa thanh hóa ừ. mà ra đây ờ, uh, Đuôi đảo. buôn đảo buôn đảo đấy đảo. mua hà nội ừ. tối là cứ trải chăn ở đây chú thì chú trải chăn nằm ở đây nằm đây ừ. có sợ lạnh không chú hả có sợ lạnh không chú lạnh có cái chăn đây mang cái chăn đây <laughs> cái chăn chin đây <laughs> cái chăn bông đây nằm đấy thế là ba anh em là ngủ ở đây hết không có mình thôi mình chú tôi các ông kia về nhà thì chú định bao giờ chú về chú bán đến ờ, ờ, hết đào chú về thôi hết đào ờ. thế ví dụ như mà chẳng hạn như là đêm 30 mà vẫn còn đào thì sao ôi trời đêm ba mươi đào thì vứt đi làm cái gì đêm 30 mà còn thì chỉ có chua đi <laughs> vứt hết đi cả cái chỗ này cả cái chỗ này đi bình thường chú làm nghề gì chú chú thì nói chung là nghề đa phương đó. có nghĩa là tự do tự do xong rồi tết này là tết là buôn chuyến đào về kiếm cái tết à, kiếm cái tết cho gia đình kiếm tết cho gia đình à, vừa nãy chú đang làm cháu có chùa tấm ảnh này đây cháu bằng chú nhá làm kỷ niệm ờ chú đéo ông chú vâng vâng. rồi xin nha cảm ơn nhá dạ vâng rồi, ờ, thôi ờ, chú làm tiếp, cháu xin phép về đây chúc chú bán được ờ, nhiều đào chú nhá rồi rồi cảm ơn nhá dạ vâng với cả nhân dịp năm mới thì cháu cũng chúc dạ. chú và gia đình là dạ. luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công của sống duy nhất dạ rồi chú xin vâng. cảm ơn đây là nước thật đặt vì cuộc sống tất cả vì cuộc sống thì vâng, kiếm ăn tất cả vì cuộc sống chắc là chú ạ rồi rồi vâng. cảm ơn